chung nhà đời này ta kết duyên thôi trên cánh tay đầy vàng cho tình ta thêm đậm thắm có hai bên họ hàng ta cạn chén rượu giao vôi yêu đến khi ta già thì đầu bạc thì thôi sáng nhà cô dâu những thương ba má của anh nhưng thương ba mẹ mình vẫn con dâu em đã biết hai đứa con thật ngoan hiền hai bên họ hàng yên tâm sống bên nhau thêm nặng lòng thì cũng tốt anh coi anh tính đi kìa em đã sẵn sàng rồi chỉ đợi anh thôi em đây nếp na ngoan hiền tươi xuân trao trọn cho anh thương anh chất phát thất thà cầu chi việc mình có lẽ thương anh cho phát khóc hà cầu che kia